làm gì tắt nhạc của tao vậy mày không thích nghe bài này hả thôi mày nghe buro nha Thôi rồi ta đã xa nhau Kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng Anh đường anh, em đường em Yêu thương xưa chỉ còn kỷ niệm Anh lấy lại sợi dây chuyền của anh đi Bây giờ nó không còn ý nghĩa với tôi nữa Tôi nói rõ lại cho anh một lần nữa Tôi hết tình cảm với anh rồi Đừng kiếm tôi nữa Buông thai cho tôi nha Sáng giờ tao làm đủ thứ mà mày cũng chưa có vui nữa hết Hay là nghe nhạc không lời không? Hả? Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng vậy được Mày đi đâu? Mày đứng lại mày không muốn kết thúc dễ dàng chứ mày muốn kết thúc làm sao hả giờ mày đi tìm diệu hả mày quỳ lại mày khóc lóc người ta nó quay lại mày hả bao nhiêu đó mày chưa đủ buồn hả tao nghe hết rồi diệu nói là diệu không yêu mày nữa diệu chia tay diệu quen cường rồi anh nghe ai nói gì tao không nghe ai nói hết tao tưởng tượng thôi tới anh á mà cũng bắt em từ bỏ nữa hả mày không từ bỏ không lẽ giờ mày theo đuổi mày với diệu không có kết quả đâu mày khùng quá vậy mày điên quá rồi tự hành hạ bản thân vậy có giỏi đánh tao nè nói vậy thôi sao mày đánh tao thiệt vậy mày buồn chứ tao có buồn đâu khó khăn lắm á em với diệu mới đến được với nhau không thể nào nói bỏ là bỏ được em cảm nhận được á diệu vẫn còn tình cảm với em mà dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa em sẽ tìm ra sự thật và chinh phục được cô ấy anh giúp em với nha giúp mày hả sốt lành kỳ quá vậy sốt lành vũ anh để anh nói với trường tới cái chỗ mà ông cường hẹn với diệu để bây giờ nó buồn hiu à thì cái tại tại anh gọi em trước chứ bộ thì anh gọi em nhưng rõ ràng em biết tính anh nhiều chuyện thì em giấu cái chuyện đó đi em nói làm chi vậy em ác dữ lắm á ác còn hơn con cám nữa cái gì mà anh nói em ác tại vì cái chuyện này nó quan trọng lắm chứ bộ chuyện gì quan trọng giờ hai đứa nó nó nó, nó giận nhau rồi kìa còn gì quan trọng hơn thằng trường với con diệu nó là anh em cùng cha khác mẹ bởi vậy em mới ngăn cản chứ đâu phải tự nhiên em nha em em đã ác rồi bây giờ em còn lẻo lự nữa em em em biện minh với cái hành động của em ờ, ờ, câu chuyện động trời vậy luôn hả anh thấy em có rảnh mà đi lấy cái chuyện quan trọng ra để giỡn không là là thằng trường với Yên Diệu là anh em cùng cha khác mẹ Em không có giỡn không? Em còn không tin điều đó nữa nè Thiệt tình biết bao nhiêu người 7 tỷ người chứ bộ ít đâu tự nhiên quay qua quay lại gặp trúng nhau rồi còn anh em ruột với nhau nữa vậy vậy chú sang với lại dì hai là hai người đó là trước đó là có có cái gì là mới có ốc diệu hả cho nên là dì hai với lại mọi người cấm cái chuyện của thằng trường với lại diệu là là anh tầm bậy hả? Ừ, có ai thèm muốn nghe tôi nói đâu Sấn sấn chửi tôi ác độc Thì tại Út Lành không có nói Anh cũng nóng ruột chuyện hai đứa nó nên Anh la Út Lành chứ Phải Út Lành nói anh trước thì anh đâu có la Út Lành chứ Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ Thì ờ, Út Lành có khổ tâm cái chuyện gì thì Út Lành phải nói anh nghe để anh, anh chia sẻ với Út Lành chứ để người ta chưa kịp nói chửi người ta ác rồi nói anh có chịu nghe đâu thì chưa có nói lấy gì nghe ừ. sao mà sao mà lâm ly bi đát như trời rồi vậy rồi anh với em có có có anh em hay là có dòng họ gì không ai mà biết cái này anh phải hỏi phụ huynh anh chứ sao em biết được thôi chắc không có đâu thôi cho anh xin lỗi nha à. không thôi anh sẽ dẫn út lành đi ăn bánh tráng nướng ha không đi ha đi không đừng có giận mà muốn giúp trường với diệu thì mình phải cứng rắn mới được mày nghĩ mày là ai vậy hả mày bị người ta bỏ mày không cam tâm chứ gì rồi mày muốn tìm ra sự thật đó chứ mày có yêu thương gì diệu đâu đúng không em em em cái gì mày long nội tao chứ em gì mày không nghe tao thì mày cũng nghe clip mặt sầu nói chứ Hỏi thế gian tình là gì mà sao người ta buồn lâm ly mình rút dao mình chém xuống nước thì nó mất cái dao mà mình nâng chén tiêu sầu thì nó buồn nguyên đêm mày ngồi đây làm chi mày buồn nguyên đêm hả mày thấy tao không tao thất tình tao có buồn với mày không bất quá tao chỉ buồn nửa đêm thôi không có người này thì mày yêu người khác trong nhà đó năm người lẫn mà nếu mày yêu không được diệu thì cũng còn gì tư tao nghĩ cũng hay mà mày lấy gì tư đi mày về làm dưỡng của con diệu có có gì mày trả thù đúng không ngồi đó mà mày ẩu lũ mày suy tư rồi mày đánh tao nữa em biết rồi em không nên nóng nảy ép uổng diệu vậy mới được chứ vậy mày hiểu ý tao rồi phải không ít nhất á em phải đợi mọi chuyện tạm lắng xuống ừ lúc đó thì diệu mới chấp nhận là em mày đi đi tao không đi nữa đâu mày đi luôn đi thằng ly lợm mất thời gian cả buổi sáng thương ủa anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy ờ um... à! cái, cái, cái, cái, cái gì vậy hả anh chỉ cái gì vậy ủa có cái gì đâu anh uh, anh đi nguyên cái đà lạt luôn á mới kiếm được bó bông bự như vậy đó vậy đại diện tặng hoa à? nhân dịp gì à, em biết là anh thích em đúng không à, thực sự ra thì anh biết là anh không phải là mẫu người đàn ông em thích nhưng mà sau khi em cho anh cơ hội được gặp em được à, hẹn em trên đồi uống rượu được lạnh cùng em thì anh biết anh đã có cơ hội rồi gì vậy anh diệu đồng ý làm bạn gái nha không đồng ý làm vợ anh nha à, anh cường chuyện hôm qua thật sự là là, là, là có hiểu lầm rồi ý của em không phải là như vậy đâu à, anh đứng lên đi anh đừng có làm như vậy mà không hôm qua mình uống rượu do bôi rồi mà đúng không ý em là như vậy mà em thích anh mà đúng không em ờ, thật sự là em có thích anh em đừng có nói em làm như vậy để cho thằng trường tức giận em ờ, em xin lỗi anh nhiều lắm anh tha lỗi cho em nha Anh đến đây làm gì? Anh đến đây á Là để nghe câu trả lời chính xác Hôm qua em cố tình hẹn hò với Cường á Là để lấy cớ chia tay với anh đúng không? Lúc nãy á Em từ chối Cường Là vì em còn tình cảm với anh đúng không? Chuyện này không có liên quan tới anh Anh đừng có xía vô Vậy bây giờ anh sẽ hỏi một câu liên quan trực tiếp đến anh Lý do thật sự muốn chia tay với anh là gì? Anh đừng có nói nữa, tôi quá mệt mỏi rồi Buông tôi ra Chó Buông dữ á Buông Lúc nào mày cũng phải đánh nữa hả? Nè dạ. Buông á Buông á Anh cấm Tao cấm mày à mày tiếp cận chuyện nghe chưa anh bỏ nghe chưa nghe, chưa mày nghe chưa anh anh không anh làm cái gì vậy hả anh bị điên rồi đúng tôi là cường điên mà anh trường anh có sao không hả anh có sao không anh không sao đứng lên đi đi จ้ายี่ไปเดี๋ยว trời đất ơi cầu trời cầu phật á mà ông bà che chở cho con diệu nó vượt qua được kiếp nạn này đi chứ giờ á lo quá không biết con nhỏ làm sao nữa hồi xưa tới giờ ông diệu nó sống ở hiền chắc nó gặp lành nó chị tư mà bây giờ là mình phải tìm người khiến máu cho con diệu trời ơi ừ, hồi nãy tôi có hỏi nhưng mà thử hết trơn rồi ai ở đây cũng thử mà không ai trùng cái nhóm máu dân nhỏ hết trơn không biết sao đây nữa Đi kêu người ta chưa Gọi liền đi Em gọi rồi mà sao không thấy Gì hai T Tới chưa Tới rồi Ông Ông ơi ông cứu con Diệu đi ông Con Diệu làm sao Chỉ có một mình ông mới cứu con gái mình được thôi Ông cứu con Diệu đi Ai Em mới nói cái gì vậy Em nói con Diệu là Là con cái của ai Nó là con của ông Nó là con của ông Lúc mà tôi mang thai nó Tôi giận ông tôi bỏ đi Tôi không nói cho ông biết Một mình tôi nuôi con không lớn Bây giờ nó như vậy Ông cũng nói giùm tôi đi ông ơi không nói gì đâu Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy Con gái của tôi có Diễu là con của tôi hả Trời ơi Tại sao từ đó giờ em không nói cho tôi biết Một mình em chịu em nuôi nó lớn con như vậy Rồi lúc mới gặp lại Em cũng nói cho tôi biết Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ hả? Bây giờ nói sao rồi Cứu con Diễu Con Diễu Anh Sang ơi bây giờ anh ơi anh cứu Cô đó à Cô đó Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ nhiều Diệu ơi bà phải cứu con Bà cứu con Cứu con đi ông ơi Làm sao Cho hỏi người nhà đã tìm được người trùng nhắm máu bệnh nhân chưa vậy Tôi Tôi Tôi là ba của nó Tôi có thể truyền máu cho nó Mời vâng, anh theo tôi Đi, đi ông ơi Đi, đi vô chú Sang đi, đi, đi, đi, đi, đi. Chị ơi chịu từ đó tới giờ nó mạnh mẽ lên Em nghĩ nó không sao đâu chị ơi Tại sao Tại sao nó trùng hợp như vậy chứ cái chuyện mà con Diệu với ba của nó là ở trong nhà chị hai không có cho đứa nào nhắc tới hết nên là ông cũng đâu có dám nói mà không biết tại sao chuyện nó lại đúng nỗi này anh cũng xin lỗi mày cái chuyện này anh biết mà anh cũng không dám nói cho mày biết bây giờ mọi việc nó đã sáng tỏ rồi em không còn gì để mà tiếc nuối nữa cái việc quan trọng bây giờ là em chờ Diệu qua cơn nghi kịch rồi em chăm sóc Diệu như em gái của mình vì Diệu á đã không màng nguy hiểm để đỡ cho em người làm anh như em á phải sức bù đắp em gái của mình đúng không anh thì mày suy nghĩ được vậy tao cũng mừng trời xui đất khiến gì tự nhiên hai đứa đang yêu nhau để trở thành anh em mày tao biết mày cũng yếu đuối lắm mày cũng không anh mẻ gì đâu mày vượt qua được gặp anh như mày chắc anh đi tự tử luôn chứ sao sống nổi anh anh đưa em đi thôi ngoài em mua tí đồ cho con diệu mua rồi mà để anh ở ăn ủi nó để buồn thôi ừ, không có ai ăn ủi anh hết trơn á đi nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm có gì nó tự tử làm sao mày đừng có suy nghĩ dại dột nha đừng có nhảy xuống đầu tự tử đó định nợ cả cuộc đời vì 200 ngàn sao Vì anh mãi là Người vẫn thương em thật thà Anh mà ghẹo em một lần nào nữa nha Em phi chân kịp đặt anh một phát là anh xuống kia luôn Tình ca thật đẹp đôi ta Má, vì em mà đến hạnh á Mà đến chết tôi luôn đi Người chở che em người lắng lo em từng giây từ giờ về sau đừng bao giờ phải buông tay hai ông tôi cảm ơn ông nha thật sự tôi quá hạnh phúc tôi quá vui luôn nếu mà ông không cho máu con diệu tôi không biết bây giờ nó còn sống nổi hay không nữa tôi cảm ơn ông nhiều lắm nó là con của tôi mà đáng lý là cái chữ cảm ơn đó tôi phải cảm ơn em mới đúng phải chi mà tôi ráng thêm một chút thời gian nữa ráng đi tìm đi kiếm em á thì đâu có xảy ra cớ sự như bây giờ cảm ơn là tôi phải cảm ơn em vì em đã chịu khổ chịu cực mà nuôi con của mình tới ngày lớn khôn thôi không được nhắc tới chuyện này nữa chuyện gì nó qua rồi thì ông cứ cho nó qua đi đừng nhắc nữa à, hai ơi tôi muốn hỏi em một chuyện em thành thật em trả lời cho tôi biết nha tại sao mà cái lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và em đó rồi em bỏ em đi em không nói với tôi một lời nào đó em nghi tôi cái gì hay là em hiểu lầm tôi cái điều gì vậy em nói cho tôi biết đi tại sao em bỏ đi vậy thì cái lần đó tôi thấy ông từ từ trong bệnh viện em yên tâm đi anh sẽ lo cho em với con mà dạ em cảm ơn anh đã nhận là cha của đứa bé không có anh không biết mẹ con em sống sao em đừng có nói vậy bổn phận của anh mà trời đất ơi cái chuyện như vậy thôi mà em em hiểu lầm tôi để em bỏ đi nó không phải như vậy đâu nó dài dòng lắm rồi tôi sẽ giải thích cho em Hai à Em có biết không Vào những cái năm đó đó Gia đình tôi làm ăn Xa xúc lắm Ba má tôi Chuẩn bị phá sản rồi Tôi là đứa con một trong gia đình Tôi thương ba má tôi cho nên tôi quyết định là Tôi đến nhà ông ngoại của thằng Trường Để nhờ gia đình họ giúp đỡ Tôi có hứa là gia đình họ cần bất cứ điều gì tôi cũng sẽ trả ơn tôi cũng sẽ làm rồi một ngày nọ mẹ thằng trường lỡ có thai có thai quan với người ta cho nên là gia đình họ không muốn đứa con đó nó không có cha cuối cùng gia đình họ muốn tôi nhận thằng trường làm con để cho gia đình họ không có bị mất mặt nói vậy là thằng trường nó không phải là con ruột của ông vậy là con diệu với lại thằng trường không phải là anh em ruột thiệt hả ông thiệt hả tôi nói thật mà trời ơi vậy là mừng quá để một lát nữa tôi chạy vô tôi báo cho con diệu nó biết nghe ông nha tôi xin lỗi ông nha lúc đó tôi tôi không hỏi kỹ ông để mà tôi trách làm ông ông đừng có giận tôi nha vậy giờ em đừng có hiểu lầm tôi nữa nha cũng may tôi thiệt là lơ đễnh tôi thấy con diệu nó có cái nét gì giống tôi vậy mà tôi không nhận ra cũng may là hai cha con không có đến nỗi là tàn sát không nhìn mặt nhau Trời ơi tôi đang lo đây nè Cái miếng đất đó lỡ hai cha con mà đấu đá với nhau nữa là chết luôn đó Cha con ruột đó Hai à Tôi cảm ơn em Tôi không biết là tôi làm sao để bù đắp lại cái cái nỗi khổ cực của em Tôi hứa với em nha Miếng đất đó Tôi sẽ không đụng tới nữa Tôi Tôi sẽ hủy cái dự án này Em cảm ơn anh nha Hai à, Còn câu nữa Anh muốn hỏi em Em cũng thành thật trả lời nha Em, vẫn sống mình hả? Dạ Mình Mình Sống mình Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch Vậy thì anh cũng yên tâm rồi Anh xin lỗi Vì không thể đợi em tỉnh dậy Để nói câu tạm biệt Hiện tại Anh không thể đối diện với em Với tư cách là một người anh trai được Anh cần thời gian Anh chờ em tỉnh rồi em gái Em xin lỗi Vì em đã không nói sự thật cho anh biết anh mới là người phải xin lỗi em anh đã trách em thay lòng đổi dạ mà không biết em đã hy sinh cho anh rất nhiều bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi chúng ta không thể tiếp tục tình yêu sai lầm như vậy nữa không phải sai lầm diệu thằng trường nó không phải là con ruột của ba ba nhận nuôi con từ lúc con còn bé nhỏ Nó chỉ là con nuôi của ba Con và thằng Trường Không phải là anh em ruột Diệu Bà xin lỗi con Bà có lỗi với con Trong thời gian qua Bà không chăm sóc dưỡng nuôi con Diệu ơi Con hãy cho ba Được chăm sóc con Trong cái quãng đời còn lại của ba nghe Diệu ba ba ai có cái lời nguyện á là ừ, cái không ai được có chồng á rồi sao chuyện hai đứa mình sao út lành cũng biết nữa út lành tưởng đâu á là sau cái vụ của um, bé diệu á là chị hai sẽ thay đổi hay là anh có cách này được không cách gì vậy mình đi ăn cơm đi ngày nào không ăn cơm khó ý anh là ăn cơm theo kẽn á à? thì vậy thì có gì chị hai chị sẽ đồng ý cỡ lắm cỡ gì nhưng mà giờ anh muốn công khai cái chuyện của hai đứa mình luôn ủa muốn công khai bây giờ luôn á hả ừ. ừ. thì mình phải tính phương án chứ lỡ chị hai không đồng ý thì anh còn có phương án khác chứ Không phương án khác đi phương án gì giờ thì em phải suy nghĩ phụ anh chứ có gì anh sẽ chiến đấu với em tới giọt sữa cuối cùng luôn Giọt máu cuối cùng ông ơi Không có, tại em phải tuồng cả lương đó Mà thôi đi vô trong Không, trời ơi Người ta bắt khẩn là từ từ thôi Dạ Ba gấp con miếng nè, ăn miếng Cảm ơn ba Ăn đi em miếng này ngon nè à, miếng này ngọt ăn đi có ăn đi con à ba à nay á ờ, diệu là người yêu của con rồi nên là để con ờ, chăm sóc cho diệu nhiều hơn nha ba con nói gì vậy diệu là người yêu của con nhưng mà nó là con ruột của ba ba phải lo cho nó thôi được rồi ba nè, con ăn miếng để ba vui con cảm ơn ba nha cảm ơn anh ừ, hai người mà gấp quà cho con á con ăn một hồi á là con lăn luôn á đâu có sao đâu trời ơi <laughs> lăn đẹp là được rồi con ba ăn đi. ba cũng ăn cái này đi cái này là má con làm á ngon lắm ai làm má làm không vui mặt má con lúc nào cũng vậy đó không sao đâu này sao ăn là không có nói chuyện chị gia đình ta gấp ăn cho nhau mà cũng hạnh phúc vui vẻ đó có chị có sao đâu ừ, chị hai chị bỏ nguyên tắc đó đi chị hai chị hai nguyên tắc nhà này là ăn mà không có nói chuyện ủa hai hồi đó em đi ăn với tôi em nói nhiều lắm mà hồi đó ngày xưa là khác còn bây giờ là khác thay đổi tính tình rồi lớn rồi ồ ờ, khác gì đâu tôi thấy em đâu có thay đổi gì <laughs> mặn mà không thay đổi thay đổi là cho con dịu nó nhận ông là cha vậy còn ờ, anh tôi không cần chồng tôi không cần đàn ông thôi ăn đi vừa ăn vừa nói ăn ăn đi ăn đi ăn đi gì vậy hiếu dạ cả nhà cho con trình bày ý kiến được không dì hai cái quy tắc của dì hai là không ai được có chồng thì áp dụng một mình dì hai thôi chứ còn nhà này có cũng có người trẻ đẹp cũng cần có chồng mà dì hai rồi mà tính làm gì tao con đâu có muốn làm gì dì hai đâu nhưng mà con muốn dì hai đồng ý cho con quen ờ, út lành rồi cưới út lành đó dì hai hả hả út thằng trời ơi út thành ơi em, em có già già chiếu với với với thằng hồ hồ hồ hồ hiếu hả hả có hồn hả lẹ lẹ lẹ lẹ lúc ta nghe cái gì mà cơm ăn kia cản cản ăn cơm cơm mới cản ăn chưa ăn chưa ăn chưa ăn nói thì tôi biết ăn chứ chị ăn chứ xuống xuống xuống xin gì hai lớp lại à, chị chị hai em hôm nay em mới dám nói với chị là tại vì em sợ chị la em cũng không có muốn có chồng đâu chị <laughs> nhưng mà từ khi em gặp anh hiếu trời ơi <laughs> trời ơi soạn đồ sẵn chưa lát nữa bà đuổi mày ra khỏi nhà nữa chị ơi em được ở chung với anh hiếu chị cho phép tụi em nha chị chị hai con thương con thương út lành thiệt tình mà nếu mà dì hai không đồng ý con đập đầu con tự giận ê, ê, ê, lấy cái tay ra đập đau chị trời cái ngày sum họp ngày vui vẻ phải ngày chia ly đâu chị có tội nghiệp của nhỏ chưa trời đất ơi làm gì mà khóc sướt mướt vậy dì hai đồng ý con mới đứng lên để từ từ đi bữa nay là cái tiệc của con diệu ăn mừng cho nó hết bệnh rồi xong rồi tôi tính tới hai đứa ờ vậy đi ờ vô vô vô con vô, vô em vô. vô dạ sẵn tiền ở đây con xin phép gì hai rồi con xin phép ờ, cả nhà ờ, cho con được ờ, chăm sóc dì và yêu thương dì nhiều hơn trời ơi cái chuyện muốn ngỏ lời với mẹ vợ con phải nói làm sao cho nó có tình cảm cho nó có tha chút nói gì mà trớ trẽn quá nè coi ba nè ví dụ nha gặp má vợ nè à, dạ thưa gì con xin phép gì cho con được uh, dạ uh, được cày cận bên diệu con chăm sóc cho diệu uh, suốt quãng đời còn lại dạ gì cho phép con uh, coi như ba không có nói gì đi chăm sóc phải không chăm sóc cho kỹ nha Rụng một cọng tóc nào là mày chết với tao đó Ủa gì hai Sao ông Trường nó nói mấy con câu mà gì đồng ý rồi nãy giờ con nói quá trời con quỳ đã đồ gối mà gì cứ từ từ rồi sao vậy hai Từ từ có nghĩa là đồng ý đó rồi không biết gì chân vô vô vô vô Đồng ý rồi đồng ý rồi Vô thời gian bên nhau buồn có vui có nhưng trong thời gian sắp tới anh muốn đồng cam cộng khổ cùng em để bước qua con đường khó khăn phía trước cùng nắm tay em trên con đường hạnh phúc đẹp quá mới làm cái gì vậy Tự nhiên nó chưa Tết nhất gì trơn mà bắt tụi con mặc áo dài này để làm cái gì vậy thì Bây giờ gần Tết rồi Mặc cho nó tươi thay đổi phong thủy con Mà quan nha Mấy đang hóng cái gì đúng không Hả à, Mấy đang hóng cái gì đúng không <laughs> Đâu có gì đâu nha chị nha em nguy lắm mà nghe chị hai <laughs> cái gì vậy bữa nay chị làm cái gì mà cái vẻ mặt chị lo lắng bồn chồn ha làm như chị lo âu một cái điều gì chị trông nóng một cái điều gì vậy hả chị hai tôi hả rồi lâu lâu cái tủm tỉm cười y như là con gái 18 mới biết yêu vậy á chị hai bữa nay bộ ai dựa chị hay gì chị bắt mấy chị em mặc áo dài đẹp lồng lộn hơn người mẫu nữa nè nha đừng có nghĩ mà làm chị cả trong nhà rồi ăn to nói lớn rồi muốn làm gì làm nha bà ê từ nãy giờ tao giỡn mà mày chán sống rồi hả mày thôi má ừ, chửi hoài à má bộ này á so giống à, bộ áo dài của dâu á con chưa muốn lấy chồng con đi vô tao tao quánh à ai chọc giận hai của tôi vậy <laughs> thì ra chị hai gặp anh hai tới trễ quá nãy giờ chờ chị hai đừng có nói với em á là bữa nay anh hai quá gây ấn tượng đặc biệt với chị nha anh hai bữa nay anh hai muốn qua cầu hôn sớm chị em đúng không cái đó đâu mới đúng có phần nữa thôi à ủa anh hai đúng mới có phần nữa là sao anh hai ờ à, thì còn phân nữa là có một người cũng muốn ờ, được làm thành viên của cái ngôi nhà không bình thường này à vậy là chị hai muốn chơi cái trò sông hỷ lâm môn gì sông hỷ lâm môn phải là tam hỷ lâm môn chứ tam hỷ tá mì thì thì chú với lại dì hai còn trường với lại diệu thì còn với lại út lành con có chuẩn bị trầu nữa nè <laughs> trời ơi trời ơi nó có đang trầu nữa kìa dạ cho con xin ý kiến dạ kính thưa hai gia đình dạ trong thời gian qua con ở tù à, dạ cái người mà con nhớ nhất con muốn gặp nhất là ai đó là chú tư chú tư à, thật sự là quãng đời còn lại con muốn được sống với chú tư trời nên hôm nay con xin tặng cho chú tư ờ, một nhánh hoa quỷ già không giả, dạ, giả quỳ giả quỳ chú tư chú nhận cho con vui chú tư chịu đi trời ơi nó ở tù mà nó còn nhớ mày <laughs> trời ơi vậy được rồi chị coi đó tự nhiên đi tặng tôi cái bông giả quỳ chi vậy quỷ già <laughs> thôi giận đi bà phá chạy nước miếng rồi đúng rồi mời lên mời lên chạy nước biến trời ơi quá trời luôn vậy đó à ba ba ba vô trước con vô trước đi chú lớn chú vô trước đi nếu như ngày hôm nay ba cầu hôn má Thì con không đồng ý Chịu Ờ Chú Anh Anh, À, dạ. Con Ba biết à. rồi Ba về rút gì à. Kìa kìa cứu ba kìa chú con mới cái giỡn vậy thôi mà ba bỏ đi rồi hả dạ. rồi ai hốt má con trời ba hốt má con giùm con đi ba chửi hoài con mệt quá <laughs> chị ơi quỷ quỷ hốt em đi anh ơi từ đã kìa hai má mới bị gì má má vui quá hai nhận đi nhận cho anh vui Hai Kể từ bây giờ Hai sẽ không còn là Hai lửa nữa Mà Sẽ là Hai sang Còn thằng kia Vô đi Nó nhát lắm con Sấn đó Dạ Hút nó con Ừ. Đồng ý lấy em làm vợ nha trong mắt anh và em này ở đâu là anh thương em nhiều hơn tình khác hơn lá thu rụng rơi như sóng sâu đầy vơi em ơi từ giờ về sau trở nên thật sai vì có em luôn bên cạnh anh cùng nhau đi hết tráng hành trình tết này bắt đầu Nữa nè Trời ơi lên mình nói chuyện bình thường được không